mua hai chai Rackback tặng một Flexi Hon. Hãy nhanh lên! Những giây phút hạnh phúc có thể tan biến vì kẻ thù nguy hại luôn rình rập khắp nơi. Hãy tiêu diệt tận nơi chúng ẩn náu. Redmax mới, hương lavender. Công thức cải tiến. Với sức mạnh truy lùng, nhanh chóng tìm và diệt mũi ở mọi nơi chúng ẩn náu. Red Max diệt cả côn trùng gây hại khác. Red Max mới, diệt nhanh đến mọi nơi.